Chào mọi người, mình là Zenka đây Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với thế giới Pixelmon đầy bí ẩn Ở phần 1 chúng ta đã làm được khá nhiều thứ và bắt nhiều Pokemon khác nhau Ở phần 2 này lại là một chuyến hành trình như thế nào với một huấn luyện viên mới vào nghề như mình đây Mời các bạn cùng đón xem nhé Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần Chúc các bạn xem video vui vẻ Lâu ngày trở lại mà cái vườn của mình còn xanh tốt dữ ha Tiện ta thu thập vài trái về để tạo thêm Pokemon thôi thu thập mấy cái này mỗi tay gớm các bạn ơi thu hoạch xong hết rồi thì mình đi dạo quay vòng quanh làng thấy một em gái siêu xinh nếu mình triệu hồi con Zacian ra để lấy le cho tiến hóa mega luôn cho ngầu nè ngầu chưa ngầu chưa ủa đâu mất rồi có vẻ do mình không có nhà nên bọn nó chê mình các bạn ạ à. Trời ơi bực mình quá Mình đi thu thập lông cù nhiều ngày liên tiếp Đang đi thì một con boss mega chặn đường mình Mày tưởng mày level 150 là tao sợ mày hả Biệt danh của tao là thích đánh nhau đó nha Mình cho con Tyranita mega đánh với nó Ôi trời ơi dùng nhật kêu chịu chịu chịu để con Ra Radon diệt nó vậy trời ơi con Ra Radon đánh không đau gì hết trơn luôn làm gì đó đi Ra Radon nhưng cuối cùng thì mình vẫn thắng và nhận được không ít đồ xịn nha ngày hôm sau thì mình bắt đầu đi thu thập len từ bọn cù quanh làng và những Pokemon rớt ra trong cù ê đứng lại cướp lòng đây có con mình đánh rớt ra tận ba len cho mình luôn mình còn thu thập thêm hoa và các màu sắc khác nhau để tạo thuốc nhuộm cũng may là gần nhà mình có nhiều Pokemon dạng cù đó nha nhưng mà để có thể đủ số cũng tốn thời gian lắm đây nó la lăng kìa dễ thương vãi sau khi thu thập đủ số thì mình đi nhậm len, mình tạo ba màu chủ đạo là trắng, đỏ và đen. Có con boss xuất hiện gần nhà nên mình đến xem sao. Ai à, về chỉ là quách 3 sao thôi. Mình giải quyết nó nhanh gọn lẹ luôn. Để ý mấy cái chỗ spam boss, biết đâu nó ra con legendary gì sao đầy đủ vật liệu rồi thì tiến hành xây nhà thôi mình sẽ xây một căn nhà hoành tráng lệ luôn đầu tiên là một tầng bằng len trắng sau đấy là đến len đen và cuối cùng là len đỏ đúng như các bạn nghĩ rồi đấy mình xây một quả pokeball khổng lồ luôn hình như tỷ lệ mình xây to quá nên nó hơi khác video của mình xem và anh chưa đẹp máy nữa thôi kệ đi vậy cũng ok rồi nhìn cũng xịn xịn sò sò chứ nhờ tầm này thì ai dám kinh thường mình không có nhà nữa có nhà đò thì dễ hơn mình cưỡi con Zacia đi lông nhông định lướt stop thì gặp một con Vision lần thứ hai gặp nó rồi lần đầu tiên là bên Ultra Bay nhưng không sao mình nhớ nó nhỏ hơn lần đầu vì phải mới giảm cân hả ba mình cho con Zacian đánh nó còn 23% máu sau đó thì lại cho con tiranita có cái Sandstorm để trừ máu nó tiếp Con 10 phần trăm máu mà bắt hoài không được mới tức đó chứ ê ê, ê hơi nóng rồi nha chết mất hai con chủ đạo của mình mà vẫn chưa xong gọi con dragon knight ra cái con này tính nóng như đi leo luôn đánh chết nó cọc quá mà xong lại tiếp tục lướt pokestop gần nhà lâu rồi không vào nên mấy cái này nó hồi lại hết trơn may mắn nhất là được 20 km luôn quá đảo ngà máy chỗ lấy đồ thì cứng rồi nếu mình về nhà và xe chậu đại đương sắp xếp lại đồ cho ba lô gọn ghẽ cả đã sau đó mình đuổi theo con gabai để bắt nó đuổi theo một đoạn khá xa luôn và level của nó chỉ bao nhiêu mấy nếu mình lựa ra một em level cao hơn nó xíu để không lỡ tay giết nó bắt nó cũng tốt nhiều bon này nha nhưng phẩm mình hay sao ấy con này bon liền gọi con Charizard ra lấy level bon mới thuyết phục được nó đây là Pokemon Á Thần thứ ba của mình rồi trời tối mất tiêu luôn trời đất bước ra thì thấy một huấn luyện viên khác đứng dưới trăng xịn thế sau đó thì mình cưỡi con Ante đi khám phá thân hình nt khá nhỏ nên dễ luồn lách chạy còn nhanh nữa mình và nó phát hiện một cái câu lạc bộ bỏ hoang trong đó có khá nhiều pokemon hệ ma nên mình bắt một em đem về chọn em này đi mình có hai cái kẹo level nên quyết định cho con gabai ăn luôn ăn nhiều trong quá nha ngày hôm sau mình tiếp tục dạo quanh và bắt gặp một căn nhà nổi trên biển bơi ra lụm đồ thôi ai à, về trong đây có một cái máy lạ lắm thì hình như là máy trao đổi pokemon rồi mà mình chơi có một mình à thì đổi với ai bây giờ cứ đem về đã rồi mình lại cưỡi con rồng nước đi vòng biển con này bê em xíu thôi bơi đâu mà lách lưng lưng vậy Định lên bờ rồi thì một con Latos lại xuất hiện gần mình Mình cưỡi con charizard đuổi theo nó Thách đấu hoài mình hồi mẫu hoài Tức chưa Mấy con Pokemon dạo này nó sao á Đánh chị hua luôn Chết nó luôn Lần xa hơn sẽ bắt được thôi Sau khi trở về nhà rồi Thì mình lại tiếp tục làm nhiệm vụ Mình vẫn kẹt ở cái nhiệm vụ tìm Master Ball Khó như quỷ vậy Tìm hoài không ra Nếu mình nhận nhiệm vụ của làng tiếp Nhận nhiệm vụ đào kim cương Đào redstone nè Cũng dễ á Nhưng mà hơi tốn thời gian Mà phần hưởng này quá mức bình thường Tới cái bà nội kia nữa giao nhiệm vụ hai con cho mình rồi chạy mất tiêu cẩu ghê bỏ qua vào đó mình làm nhiệm vụ đánh 5 Pokemon khác nhau được tận 10 cái kẹo ăn cắp, sẵn tiện mình lên cấp cho cái Pokemon ả thần của mình vừa bắt được lên là lên này em ơi và cũng đủ cấp để nó tiến hóa luôn nên dễ sợ nó to hơn trước nhiều nhỉ Ngày hôm sau thì mình thách đấu một con boss 4 sao từ phần may Biết đâu là con gì ngon ngon Mình bắt luôn Ai về là con tàu lao gì á Chán gì chứ sau khi đánh xong con boss thì mình lại nhận được hai cái thunder dùng để tiến hóa mình dùng cho con ev a dè nó tiến hóa thành dạng lôi luôn bất ngờ thì chứ cứ tưởng không tiến hóa được chà chà này là hồi tới nha các bạn ơi cuối cùng thì bà già này cũng chịu xuất hiện đi đâu bữa giờ mới về trời không uổng công chờ bà trả cho mình một cái cú kim cương và một vật phẩm tăng tốc độ phát triển của cây Apricon chà đã nha không hao đồ bờ luôn hay bị xịn luôn nha niềm vui bất ngờ lần hai có hàng xịn rồi nên mình bắt đầu trồng thêm Apricon chắc là mở rộng ra thêm một xíu trồng trước hạt giống mấy cái mầm này rớt cái đồ ăn quá trời luôn sau đó thì mình lại dùng cái bình tưới cho nó lớn lên nhanh một xíu cuối cùng là đào lại xung quanh ok con gì núi luôn trong lúc đang cố gắng câu quả trứng 20 km nở mình trở lại chỗ nhà hạch đấu đang xây dở và nhớ về cái mẹo master jet trên đỉnh công trình ui có thật này mình kiểu what the fuck thì luôn mà đồ thì không hên lắm chật cái đường đầu cũng hơi fail nhỉ sau đó thì mình lại cho quả 20 km nở nó nở cho mình một cái dàn âm thanh di động nhìn lạ lùng thiệt chứ Ngày hôm sau thì mình bắt đầu đi xuống địa ngục Xuống đây thử coi mấy con Legendary nó spam ra là con gì Ai về là một con lão hoắc Mình cho con hấp ba đánh với nó Là một hit bay màu luôn Đỡ tay không mà Nhiều hiểu luôn á hey. Sau đó thì mình bắt con Iron Một con mình hâm he từ phần 1 rồi Mà giờ mới bắt được nè Ném quả phát bon dính luôn Hình quá là hên Trong chơi đủ rồi Giờ đến lúc khám phá lâu đài địa ngục thôi Mình đi quanh cái lâu đài Có vẻ như là do không có quái Cho nên lâu đài cũng không có đồ luôn Cay thiệt chứ Chơi gì mà coi được Mình chạy tới chạy lui lâu đài Mà không có được cụm lông nữa Ây da, bắt gặp một em Legendary khác Con này cực mạnh luôn á Chiêu của nó có hiệu ứng đốt nên đam khá cao Và đương nhiên, mình bắt không được ẻm rồi Nhưng phẩm khá tệ mà Đành sách túi quần trống về nhà Ngày 128 thì mình đi vào rừng Để coi hên hên gặp Master chết không Và sẵn thì đi săn con Rayquaza luôn Khu rừng cạnh nhà mình là nơi nó hay xuất hiện Và quả nhiên, mình gặp được nó Mình thử rất nhiều cách khác nhau để bắt nó Và cũng rất nhiều lần thất bại mỗi lần thất bại thì mình lại chờ đó khoảng nửa ngày cho nó sẽ bom ra tiếp và tới lần thứ năm là một con Rayquaza tiến hóa Mega mình nghĩ bắt nó sẽ không dễ nhưng không mình đã bắt được nó bằng một quả Ultra Ball có lộn không Ultra Ball đó nha mình xem video thấy mấy youtuber khác từng bắt bằng Buster Ball thôi mà đây còn là Rayquaza Mega nữa chứ quá đã rồi nó là một trong những dạng Mega đẹp nhất đó và còn mạnh nhất nữa ngày 131 thì mình về nhà và đem con Rayquaza Mega khoe khắp làng nè nè nè khoái khoái Lâu lâu bắt được con xịn phải cho khoe chứ Khoe hết cái làng thì thôi Mình đi lâm nhâm đánh boss để test bộ kỹ năng của con Dewaza có được Đa số kỹ năng hiện tại của nó thuộc dạng thường và có một kỹ năng bay Và dạ, chắc mình phải luyện cấp rồi đã bộ kỹ năng từ từ thôi Dẫn nó và con Adon đi đến quái quanh làng Sau đó dẫn qua làng kế bên đánh luôn Tiếp theo tiếp theo con nào nữa Mấy câu lạc bộ phần 1 mình đánh bỏ qua Giờ dùng nó luyện cấp là hết bài Con Iron tiến hóa lên bậc 2 luôn sau đó mình đi đánh một con boss mega cho con Iron đánh trước chết cũng được rồi đợi những con sao giải quyết và con Iron lên hẳn mấy cấp luôn mẹo cày cấp đấy ghê chưa ghê chưa chết rồi vẫn được tính kinh nghiệm thôi mình đi thêm vài vòng xung quanh để săn thêm vài con quái sau khi về nhà thì mình tạo một chậu để enchant đồ mình đi qua the end mà không biết món này có đồng ender không ta mình tạo thêm một cây kiếm để enchant luôn được dòng hạ thêm ma và double xp nè xin nhờ mà mình luyện cấp bằng cách đánh bại pokemon mà enchant chơi thôi xong rồi thì đi đánh mấy con boss mega tưởng hết được cấp cho con lyron ai vàng nguyên vàng bị ly hết trơn để thứ lại lần nữa kết quả cũng bị ly hết kỳ vậy Nói ít tiếp nhiều kìa Thôi mình đánh con khác vậy Gặp một bà huấn luyện viên thì gian Pokemon của bà này hình như 10 con hay gì á Gọi ra hoài luôn Con Lydon đánh hết thì tiến hóa luôn Thành dạng cuối cùng Ngầu đét Ngày 141 mình tìm đường xuống dưới Stronghold Và may mắn là có một cái ở gần nhà mình Đào xuống hồi nào Tiếp đến là vào The End thôi Và không ngoài dự đoán của mình Bên đây có rồng vàng ơi Ôi trời ơi luôn Vẫn phải đánh rồng Mình chỉ là một huấn luyện viên yếu đuối thôi mà Mình cưỡi con Rayquaza đi phá các trụ hồi máu và dùng cái kiếm kim cương chém con rồng kia lia lịa luôn. Nhờ vì rất rồng mà mình thu được khá khá level, đủ để mình dùng Waystone trong thời gian dài. Quên nói nữa, bên đây có khá nhiều Pokemon hệ tâm linh, đụng độ liền một con Legendary luôn nè. Mình biết con này mà không có rành về nó, tại đó đòi mua tập này mà mẹ không có cho. Ai về nó khá yếu nên mình lỡ tay kêu luôn. Tiếp tục đi dạo quanh để tìm NCT, bởi vì phần trăm xuất hiện Master Ball trong NCT khá cao, mình tìm thấy một cái và bắt đầu khám phá. trường này đến trường khác mà vẫn chưa thấy ui mà mấy cái đồ này xịn xịn không nha đá kim cương đồ không luôn á và còn rất nhiều mảnh play khác nhau qua tới cái rung cuối cùng thì mình tìm thấy một quả Master Ball đây rồi để giành bắt con Pokemon nào mà mình thích mình trở về nhà vào ngày 145 với một túi đồ đầy ắp có bạn comment là con Metan mới là con Legend đầu tiên của mình giờ mới để ý luôn do không chú ý nếu mình luyện nó đến level 45 rồi bỏ xó đó còn ít kẹo nên mình cho nó ăn để lên cấp luôn có thêm một kỹ năng phóng xét nữa cháy nhà mình luôn bảo thủ Pokemon sửa nhà xong thì mình đi qua làng để tìm làm nhiệm vụ làm lại cái nhiệm vụ đào redstone ở lần thứ tư đào thôi phần thưởng vẫn y như cũ là đá phát sáng ở mod mình đang chơi thì phải làm xong nhiệm vụ hoặc bắt tất cả các pokemon mới gọi là hoàn thành nên đáng làm đến đâu hay đến đó vậy làm nhiệm vụ ghé hầm mdn bữa đi vội quá chưa lướt cái thư viện được mấy cái vật phẩm cũng khá ngon nghẻ đó ghé qua là xong cái nhiệm vụ liền tưởng phần thưởng hồng hỉnh, vì là nhiệm vụ vàng ai ngờ cho cọc cánh về làng mình vẫn là chân ái nhưng vài nhiệm vụ nữa và mình đánh dấu mấy cái làng trên map luôn để dễ di chuyển. Tiếp theo là đi làm nhiệm vụ vàng là đánh bại 250 con Pokemon. Bữa giờ được hơn nữa rồi, giờ cố hoàn thành luôn. Tới ngày 151, mình cố gắng quần quật suốt mấy ngày trời, liền hết quá gần làng luôn mới được có hơn trăm con. Nhiệm vụ này làm lâu cực luôn á, đánh một hoa mắt ù tai, viêm tai giữa, vẫn chưa xong. Thôi, để gần cuối ngày 200 mình hoàn thành nốt vậy. Ngày hôm sau, mình quyết định dành vài ngày để sắp xếp lại cái laptop, chuyển cho tôi nói theo hệ chứ nhìn một hồi rối quá. Mình chưa đã được khá nhiều MIV e và quyết định để dành tụi nó để cho tụi nó tiến hóa lên nhiều dạng khác nhau để sưu tập cuối cùng cũng sắp xếp xong nhìn gọn gàng hẳn ngày thứ 154 thì có một đường hầm ultra xuất hiện gần nhà mình do các shader của mình cài nên nó khá là khó thấy mình cưỡi con Deweza tiến vào mục đích của mình là đi lúa cái Bitchet để tìm cái bản play thu thập được 17 mảnh mới về tình cơ còn tìm được một cái NCT nên mình đút luôn toàn đồ kim cương nhưng mình đang chơi Pixelmon mình cần Master Ball mà lúa được khá khá còn được rất nhiều mảnh play sau đó, mình đụng độ một lần nữa với con chui côn. Lần này nhất định phải bắt được nó. Mình dùng Quick Ball, bắt không được thì chạy, rồi hát đáo lại. Tỷ lệ bắt được bằng Quick Ball ở lượt đầu tiên khá cao, nhưng không được. nếu mình đánh nó còn 4 máu và bắt nó bằng một quả Level bon Bất ngờ quá không kịp ấn quay luôn, thêm một con chung hội với con Entei và Hành Trang. Bắt đầu từ ngày 160, sau khi về nhà thì mình cùng con Rayquaza đi tìm kiếm chiến thánh, lấy mảnh triệu hồi Iris. Mình băng qua rất nhiều làng, tìm được thêm phải nói là không ít công trình và hàng quán luôn. bắt hơi quán bự và đẹp không mới ghê, nhưng mà ối trời ơi, là tìm mãi không tìm được chỗ đó đâu các bạn tin không tìm mỗi góc đó mà mình dành tận 5 ngày 5 ngày đó có được phất phí thời gian của mình vải tèo nhưng cuối cùng thì vẫn tìm được và thành công lấy được thứ mình cần ngày thứ 166 sau khi mình rời khỏi sa mạc mình lên đường đến vùng biển trên đường đi thì có đi ngang một vùng hoa hướng dương tại đây con leo xuất hiện nhìn bảnh toàn quá các bạn mình chưa kịp đánh hay ném pokemon là nó chạy mất tiêu luôn chán chưa đứng chờ thêm gần 30 phút nó mới xuất hiện lần nữa lần này thì chạy hộ mình luôn bắt nó vào bộ sưu tập liền mà hình như là nó có khả năng mở cổng ultra đúng rồi này giờ thì mình có thể ra vào ultra mỗi lúc rồi ngày thứ 168 mình đến vùng biển và đi sang Kyure mảnh ghép còn thiếu trong mùa ba thời tiết đánh nhau dưới nước có gì đâu mà hơn nữa là hơn ngay khi dàn Pokemon của mình chỉ còn đúng một con thì mình bắt được nó bằng quả heavy ball lúc đầu dùng ball quá trời mà không ăn thua giờ thì mình đã có đủ bộ ba thời tiết này rồi ngày hôm sau mình tiến đến vùng núi để tìm chỗ trị hồi Asus e đi đến một vùng núi khá rộng mình quyết định dừng lại và bỏ nghề huấn luyện viên để đi làm ngư dân thiệt ra là mình muốn chờ con mega Charizard xuất hiện công nhận lâu dễ sợ tỷ lệ spawn mega boss là 10 phút một con mà tỷ lệ con Charizard mega thì chỉ có một phần trăm thôi đợi muốn mòn đít luôn nó mới ra thấy nó xuất hiện là mình tức tốc dí heo liền và giờ dạng siêu thú của mình khá mạnh rồi Khác hẳn với ngày trước, năm thằng tao chấp một mình mày và cuối cùng là hạ đầu ván nó luôn. Ui, nãy té còn đốm xíu máu, mà xui cái là gặp Charizard, ngoại hình không đẹp bằng con ít nhưng có còn hơn không. Và ở ngày tiếp theo, mình cũng tìm thấy chỗ triệu hồi Asus và không quên đánh dấu nó lại trên bản đồ. Vừa đánh dấu xong, thì một con Rayquaza Mega bay ngang đầu mình, mình thách đấu và bị vả không trường phát nào. Nó mạnh dữ vậy. Ngày 176, mình về nhà đã nhận thưởng nhiệm vụ khám phá Ultra. Mấy cái thằng này sườn nẹo như dữ vậy. Nhưng được hẳn 16 quả bon, bắt Ultra biết là hết bài luôn. Sau đó thì mình đến những ngôi làng mình vừa tìm thấy để thu thập vật phẩm và thách đấu những hậu quán. Và đặc biệt, ở hậu quán này toàn level 100 không, nhưng do con Rayquaza quá mạnh rồi, một mình nó đánh hai ba con đó nên cũng qua dễ dàng. Tới chủ hậu quán, do mình kinh địch không dùng thuốc nên bị nó vả cho bay màu, quay lại trả thù lần đầu. Mình vả lại nó không trượt phát nào, lão nhà với chúng tôi. Nhờ đánh hậu quán mà mình biết được đội hình của mình còn khá yếu và hiếu như hệ, cần phải bổ sung cấp thôi. Ngày 175, mình trở lại núi để đổi skill cho dàn siêu thú cuồng nộ. Bộ skill của tụi nó còn khá yếu đỡ cho đam tụi nó cao chót vót luôn và đỡ luôn cho dàn dự bị của mình nữa chà tính ra mình có nhiều Pokemon Legend First nhờ sơ bộ skill của tụi nó đã hoàn thiện rồi đấy ngày 178 đến ngày 180 số trứng mình để dành từ Pokestop cũng khá nhiều rồi nếu mình đem hết trứng ra ngoài và đi vòng quanh để cho tụi nó nở mở như vậy mới đã chứ mở mỏi hết cả tay mới xếp gọn hôm bữa bây giờ phải xếp lại rồi chán thiệt luôn và cuối cùng thì cũng xong tóm cái váy lại là mình được 6 con khá ổn nha trong đó gần ba con Ultra Beat mà hình như con Ultra Beat nào cũng có hiệu ứng đẹp hết toàn mấy con xịn xịn thôi và ba con legendary có cả Eternus nữa nhìn nó to kinh khủng và ngầu hai con kia thì mình không có nhiều thông tin ngày 181 mình dùng Waystone để đến vùng sa mạc và đương nhiên là cái việc cần làm rồi bộ ba con NT chỉ thiếu đúng một con Raikou nếu mình săn lùng nó chẳng tiện liền ít cấp và cũng may là bắt được nó luôn bằng một quả Ultra Ball mà sao nó to hơn nhiều so với hàng anh của nó vậy kỳ gì ta và rồi mình nghĩ đã đến lúc tìm thần sẽ tạo Aesis rồi Mình dùng Aesis Blue có được từ cốc thánh Chalice để triệu hồi thần sẽ tạo Aesis Mình không dám đánh nó luôn vì sợ lỡ tay kêu nó dùng Witbon bắt nó thử có vẻ không ổn dùng cái loại bon khác cũng không ổn luôn nhưng mà quả nào nó cũng bẻ nhanh hết hết cách rồi mình bỏ nhiều thời gian cho nó nên dùng master ball bắt nó cũng hợp lý thôi và thân sáng tạo Asus của bị mình bắt thôi ngày hôm sau mình tiến hành đổi kỹ năng cho Asus phải đổi hai ba ong mới ra bộ skill mình muốn tận 150 đam nè khủng chưa và mình còn phát hiện là khi đổi trang bị thì màu của con Asus cũng đổi theo xịn xịn để màu hồng thì nó nam tính mình dùng kẹo cho con Asus lên level nhanh xíu và tiếp tục đánh boss để thu thập thêm kẹo Khoảng thời gian từ ngày 189, mình mở rộng rãi Bitcoin lần nữa. Mình đốn hàng đầu cũ và xe mới. Có vai ma nên dọn cũng nhẹ nhàng. Khi hoàn thành thì cái cổng có vẻ hơi xấu so với tương độ của mình. Bạn nào có ý kiến thì comment bên dưới nha. Sau đó thì mình lại tiếp tục đào và xây một cái đường hầm. Đây là một cái hầm nung nấu của mình. Nhìn thôi đã thấy nóng rồi. giờ đã đến lúc để thay đổi xíu rồi. Mình đem những Pokemon tiềm năng ra để huấn luyện. Sẵn tiện khi làm nhiệm vụ ban đầu chưa làm xong, mình dùng mẹo đánh boss mega để điện cấp. Tụi nó lên level khá nhanh luôn và con tiềm năng nhất là con miền rộng này đây. Món nó nhiều kinh khủng, kỹ năng thì học được, chứ máu thì bẩm sinh rồi. Con Ultra Beast này cũng khá đẹp luôn ấy. Đúng hết bài, nhưng máu lại khá ít, chưa đánh người ta bị đập chết rồi. Mình liên tục cày cấp vào những ngày cuối và thấy không, mới level tám 80 mấy, máu của nó lên tận 500, nhiều hơn cả những con level 100. Hoàn thành cái nhiệm vụ đánh bại 250 của Pokemon thì nó cho phần thưởng là 3 Snyder. Lam Minh tưởng sẽ được vài quả Master Ball chứ. Vậy là hành trình 200 ngày Pixelmon lại kết thúc và có 300 ngày hay không? Ai mà biết được. Trước khi đi, đừng quên like và sub ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại ở một video khác. See ya.